Hello cả nhà, lại là Toàn đây. Thì hôm nay Toàn sẽ có mặt à, tại ngay cái à, ngã tư à, tuyến số 4, tuyến số 4 này và đường liên xã nhựa này. Đó, và sau này chỗ này sẽ là cái vòng xoay nha cả nhà. Và đây là cái ngã tư mà đất địa. Audio Jungle. Audio Jungle. và bây giờ chúng ta sẽ à, di chuyển từ à, vị trí là lô ở vườn chanh nha cái đây là nguồn à, đối diện vườn chanh à, mà anh em hay hay hay nói là vườn chanh á thì chúng ta từ vị trí đây chúng ta sẽ đi vào ngã tư tiếng 4 đi à, chúng ta vào tới đó và trên đường đi thì à, sẽ có những cái vị trí mà mình à, ừ, có thể nói cho cả nhà là con đường này sau này có thể nắng nắng lại à, nắng lại thành những con đường à, nó thẳng hơn ví dụ như phía trước của chúng ta là nó sẽ có một cái à, vị trí là cong rẽ rẽ trái nhưng mà sau này sẽ con đường này nó làm á trong quy hoạch là 24 mét á thì sẽ đi, đi thánh nha cả nhà à, sẽ đánh thánh đâm vào căn nhà bên phía bên kia và đi phía sau của à, lô đất này à, đi phía sau của lô đất này đó là đi đi đi đi thánh qua cái căn nhà này và à, đi đi vào bên trong cái, cái, cái lô đất mà à, cao su này à, còn hiện tại thì chúng ta sẽ đi vẹo như thế này chúng ta đi về trái như thế này nói chung là nó sẽ có cái, những cái đoạn cong vẹo và cái à, bên tay phải này của chúng ta đây thì à, bên tay phải này của chúng ta thì cái nguồn này người ta gọi là cái nguồn à, hỷ hoàng à, văn phòng của hoàng ở đây thì à, phân lô cũng khá là nhiều phân lô khá nhiều nha cả nhà đặc biệt là tại khu nghiệp BKM như thế này cho nên là chúng ta có thể là chúng ta à, tìm mua ở những vị trí này thì riêng toàn thì à, tất cả các nguồn ở đây đều à, nắm chú cũng như là à, đều gọi là anh em ký gửi cũng khá là nhiều quan trọng là cả nhà có tin tưởng và liên hệ mình đó mà à, mình môi giới bán cho cả nhà hay không à, là quan trọng còn trên tinh thần thì mình cũng xác định luôn là mình làm theo cái tâm người của mình ngay cả bản thân mình À, mua hoặc kinh bản thân của mình à, đầu tư à, và bản thân của mình đi môi giới cũng vậy đều là là dựa trên cái tâm của mình nha cả nhà mặc dù trong quá trình làm thì nó cũng phải có trục trặc này kia nhưng không có ai mà mà, mà dám tự tin là mình làm sẽ gọi là bài bán cũng như là đúng theo lịch hẹn cũng như là đúng theo trình tự nó trong trong quá trình làm thì nó cũng sẽ xảy ra một số vấn đề mà mình không ngờ tới à, hiện tại trên đường phố này thì làm sổ sách cũng vậy cũng khá là chậm cho nên nó là cái nhà mà mua trong thời điểm này mà sổ sách vừa có chậm hay là um, có ờ, chậm công chứng hay là có chậm làm số thì cái nhà cũng thông cảm thật là giá hiện tại thì nó cũng không còn thấp như ngày xưa nữa mà hiện tại giá cũng khá là cao rồi à, thì cái nhà cảm thấy được thì mua trong thời điểm này và sau này chắc chắn sẽ còn cao hơn nhiều nha cả nhà sau này chắc chắn sẽ còn cao hơn nhiều như cái nhà tới thì hiện tại ở trên ờ, thành phố này của mình văn phòng mở ra khá là nhiều à, rất rất là nhiều anh em mở ra văn phòng đó mà à, giao dịch bất động sản thì những đám cao su mà hiện tại mình thấy trên mặt tiền đường này đi à, hoặc là những vị trí mà ừ, còn cây rồi đây thì sau này cũng sẽ được ừ, cưa đi và sẽ mọc lên những cái vị trí lô đất à, phân lô phân lô bán nền và đây là là là phía bên tay trái này của chúng ta là cà phê anh em này à, cả nhà thấy ạ hôm nay là cà phê anh em nha và khu vực ờ, phía trước của chúng ta chúng ta thấy đá mì à, thì anh em cũng hay gọi là là cái nguồn chỗ đá mì ờ, đối đích về với ờ, tiếng bốn, ở trên tiếng bốn này chúng ta cũng có khá là nhiều nhiều lô cũng có khá, khá là nhiều nguồn hiện tại đa số là tất cả đều đồ đã qua đầu tư và qua đầu tư khá là nhiều và giá mình mua là giá thị trường nha chứ không còn phải ép f F1 F2 gì hết thực ra là giá F0 F1 F2 thì nó cũng uh, bằng giá thị trường thôi F0 có mới ra thì cũng bán bằng giá thị trường mà F1 hay F2 thì cũng phải bán bằng giá thị trường để mà ừ, ừ, dễ bán hơn cái hai nữa là khách hàng dễ chấp nhận hơn chứ còn không có ai mà ờ, bán ờ, cao hơn còn có một số khách hàng số số chủ đất thì mình bán cao hơn nhưng mà cũng cũng khá là ít đó khá là ít đây là vị trí ngã tư của tuyến 4 đây rồi bây giờ thì mình ờ, sẽ cho cả nhà cùng xem ở ờ, vị trí tuyến 4 nha và đây là ngã tư của tuyến 4 đây thì uh, phía bên tây uh, phá này của mình này cả nhà cả nhà thấy thì đây là ngay chỗ cái vị trí cà phê anh em thì chúng ta sẽ đi vào bên trong nha để cả nhà xem thấy hay thì nhớ bấm like chia sẻ đăng ký kênh cho toàn nha đó thì bây giờ mình sẽ đi vào ờ, bên trong của tiếng 4 thì ngày xưa vị trí này thì ờ, cháu của mình á là Nguyễn Hữu Phương á có kênh YouTube là là Phương Nguyễn á thì móc vọng ở đây nè cả nhà móc vọng ở đây và bán đất ở trong cái ở đây cũng khá là nhiều ngày xưa lúc mà mới bung ra mới mới mới bung F0 ra chỗ này thì giá thị trường lúc đó là chỉ có 210 trên 1 mét nha cả nhà 210 trên 1 mét thôi nhưng mà hiện tại giá ở đây nó đang dao động là tầm khoảng 360 một mét rồi 360 triệu một mét thì giá đã lên cũng khá là nhiều và vị trí này thì vào mùa dịch á vào mùa dịch ở khu vực này này là không có ai đi á thì mình với cháu mình cũng hay vào đây đó mà hái rau thì mùa dịch thì mình bị kẹt ở dưới này này mình vào đây mình hái rau à, đó mà ăn qua mùa dịch thì bây giờ sau hết dịch thì ờ, tiếng bốn được đẩy ờ, mạnh đó mà làm cơ sở hạ tầng đó, đó, đó đây mình làm cơ sở hạ tầng cho nên nó là cái nhà thấy là uh, tiến độ thi công cũng khá là nhanh mình cũng bay cũng có bay lên cam cũng khá là nhiều đây đây là mặt tiền của tiếng bốn mà đã, đã làm đây này phía sau kia là cà phê hỏi anh em thì anh em uh, trong nhóm của mình đó là làm ở đó và đây ờ, thì từ cái vị trí ờ, cái, cái cà phê anh em đấy tức là dọc theo đấy chạy thẳng ra đây đến hàng đá mì này là có những cái lô lô đất ở đây ờ, đối diện đối diện cà phê anh em thì cũng có những lô đất cũng đã phân lô bán rồi khi chúng ta đi hướng theo hướng này này đi ra qua hai cái cầu qua hai cái cầu thì chúng ta sẽ ra được đường DT741 thì từ vị trí này ra đường DT741 thì tầm khoảng 2 km nha cả nhà 2 km và tuyến bón này, này có lộ giới là 42 mét thì tính từ 10 móc bên này và phía bên này là 42 km và tổng diện tích tổng chiều dài của của của, của tiếng bón là 8,2 km tính từ đường dt B41 đi vào cuối tiếng là vào trong khu công nghiệp và đây khu vực này khu vực này thì gọi là khu vực uh, cà phê anh em à, anh em mà bán nguồn hay là đăng bài trên Facebook hay là Zalo là anh em nói là cà phê anh em thì đây đây chính là cà phê anh em rồi à, ngay tại vị trí mà cà phê anh em này đây thì sẽ có cái à, vòng xây à, vòng xây nó sẽ nằm ngay cái vị trí xe của mình đậu lúc nãy á là ngay cái đường lên xã nhựa thì bây giờ mình đi ngang qua đây mình sẽ đi ra đây đó ngay cái xe của mình á thì tiếng bốn cắt ngang qua đó thì sau này sẽ có cái vòng xây ở chỗ này cho nên vị trí này cũng là một trong những vị trí đất địa cho nên cái giá đất trên tương bốn này cũng tăng khá là nhanh nha cả nhà tăng khá là nhanh và mạnh còn à, ngày xưa mà đầu tư á mình nếu ai còn giữ lại á thì bây giờ tháng ờ, tháng lớn lắm rồi tháng gọi là tháng tháng lớn vì đầu tư ở đây nó đẹp hơn so với những vị trí khác so với những vị trí mà ừ, không có ngã ba ngã tư gì hết cho nên là khi chúng ta đầu tư thì chúng ta cũng có thể lựa chọn những cái điểm nhấn để chúng ta đầu tư đó, cái đường phía trước là đường lên xã nhựa này thì sau này sẽ là cái vòng xây và hiện tại tuyến 4 chưa hình thành thì anh em đa số là đi ờ, đi bằng đường liên xa nhựa hết tự có bắt đi vào cho nên thấy đường liên xa nhựa nó cũng, cũng khá là xôm nha cả nhà khá là xôm rồi phía đối đối đối diện bên kia đối diện bên kia của đường liên xã nhựa thì cũng có những cái nguồn mà công ty phân và hiện tại cũng đã bán ờ, hết rồi đó giá là 360 F0 là 360 nhưng mà chiều sâu nó tầm khoảng 25 25 30 hoặc là 22 à chứ chiều sâu của nó không có nhiều à, cái đây mặt tướng 4 nhưng mà chiều sâu không có nhiều cỡ 25 hoặc là 22 và, và 30 đây đây là con móc này mặt của tướng 4 này đây những lô đất này này ở cái nhà thấy đó thì à, từ vị trí này mà vào khu công nghiệp thì à, tổng khoảng 5 cây 5 cây nữa 5 km còn, còn nếu mà đi theo đường đô tơ đây thì chắc tầm khoảng 4 cây rưỡi hoặc là 5 km 5 km thôi nếu mà lên ờ, thông tin lên đo hoặc là lên Google đo thì nó nó chỉ tầm khoảng 4 ờ, cây rưỡi trở lại chắc tầm đó và những cái ổ đất này là chính là đường tuyến số 4 này ở đây thì nó sẽ có cái ờ, cột mốc nhưng mà cột mốc đó hiện tại ở đây thì mình không thấy nữa nhưng mà qua bên kia thì mình sẽ thấy còn từ đây mà ra đường DTB41 thì tầm khoảng 2,5 km theo cái đường theo đường nhựa này theo đường nhựa liên xã này cả nhà xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho toàn Tỏ toàn làm nhiều video hơn thì uh, đợt này thì toàn sẽ quay và chúng toàn sẽ đăng check uh, cho cả nhà cập nhật thường vị trí này và cả nhà thấy hay thì nhớ bấm like và chia sẻ cho toàn nha